Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì những anh em nào mà yêu quý Tiếng thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi hai cái kênh này giúp cho Tiếng nha Đấy thì tiếp theo trong cái video ngày hôm nay Tiếng sẽ tiếp tục cũng như là nhận định và phân tích thêm cho anh em cái trận đấu uh, tại bảng F nha anh em Đây, uh, trận đấu tại bảng F thì bảng F có sự xuất hiện của Bỉ, Áo nè, rồi uh, Thụy Điển này, rồi Azerbaijan này cùng với Estonia Đây thì uh, Tiến sẽ nhận định và so kèo cho anh em cái trận uh, giữa Áo và đội tuyển uh, Estonia thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 1 giờ 45 rạng sáng ngày 28 tháng 3 nhé anh em thì cùng giờ cùng giờ cũng sẽ có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra đấy do Tiến không có nhiều thời gian để lên được hết video cái trận đấu này nên anh em cần những mã kèo mà chuẩn nhất về các trận đấu này thì cứ liên hệ với Tiến qua cái Zalo hoặc cái Telegram ở phía dưới góc màn hình trong cái video này đó Tiến sẽ đưa các anh em vào nhóm cũng như là là sẽ đưa các mã kèo uh, chuẩn hơn về tất cả các trận đấu này cho anh em tham khảo đó anh em thích mã nào thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và sẽ cho anh em xem tham khảo mã kèo mà tiến chọn ok thì uh, quay trở lại video này trước khi trước khi mà tiến nhận định và phân tích về uh, cái cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến uh, đảo qua về các mã kèo mà tiến đã cho anh em ngày hôm qua nhé đây mới tối ngày nay thôi đây tiến sẽ cho anh em xem là tại cái kênh uh, tại cái kênh uh, tiếng bóng đá đây tại cái kênh tiếng bóng đá thì hôm nay là ngày 26 nha anh em hôm nay là trưa ngày 26 đấy tí nhận định cho anh em trận đấu vào ngày 28 rất là sớm luôn và mới rạng sáng ngày 26 đây mới rạng sáng ngày 26 tiếng đã lên cho anh em hai cái trận đấu tham khảo tại cái kênh tiếng bóng đá đầu tiên là cái trận Belagu với thầy sĩ diễn vào lúc 0 giờ ngày 26 này mới diễn ra hồi phiên nay thì ở cái trận đấu này ở trận đấu này thì tiến cũng đã cho anh em cái mã kèo là thị sĩ chấp 1.5 trước cái thằng Belagu đó tiến đã bảo, bảo anh em vào mã kèo này thì trận này cũng đã về với cái tỷ số là 5-0 anh em cũng đã hấp full được cái mã kèo này đấy còn ở cái trận thứ hai ở trận thứ hai chính là cái trận đấu giữa cái thằng uh, Armenia cùng với uh, Thổ Nhĩ Kỳ thì trận đấu này cũng tự diễn ra vào lúc uh, ờ, 0 giờ 26 tháng 3 cùng giờ với cái trận đấu này đấy thì ở cái cuộc đối đầu này tiến đã cho anh em mã kèo là admin đi a cộng 1.25 trước thổ nhĩ kỳ thì à, trận này Espina đã nhận thất bại với tỷ số 1-2 anh em cũng đã thắng được kèo với nửa mâm đúng không anh em cũng đã húp được nửa mâm ở mã kèo này đấy thì uh, anh em thấy đó những mã kèo mà tiến đưa lên youtube cũng như là là bảo là tham khảo thôi nhưng tiến thường sâu rất là kỹ cho anh em chơi đấy cho nên uh, anh em hãy nhớ nếu như mà mà uh, chung ý chung máu với tiến anh em có thể vào luôn đó và tốt nhất thì tiến khuyên anh em nên liên hệ với tiến để vào nhóm để anh em mình cùng à, tham khảo những má kèo cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm về banh bóng nè và giới thiệu những cái trang chơi uy tín để không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò đấy ok thì à, à quay lại với cái trận áo với uh, Estonia thì cái bảng F hiện tại thì có sự xuất hiện của Áo, Bỉ uh, và Thụy Điển chính là ba cái đội bóng ba cái đội bóng mà mạnh nhất bảng đấu này thì chắc chắn uh, Bỉ chính là cái ứng cử viên cho cái ngôi đội bảng F đúng không anh em đó tại bảng đấu này còn lại cái vị trí thứ hai chắc chắn là sẽ thuộc về áo hoặc là thụy điển đó áo hoặc thụy điển chắc chắn là cái ứng cử viên cho cái ngôi nhì bảng ở cái bảng f đấy thì uh, estonia cùng với cái thằng uh, uh, azerbaijan được cho là hai cái đội bóng yếu nhất bảng xếp hạng hiện tại thì ở cái trận ra quân thì Tiến sẽ cho anh em xem ở cái trận ra quân của thằng Áo thì Áo có phong độ khá là tốt cũng đã giành chiến thắng 4-1 trước cái thằng uh, uh, Azerbaijan đó và đứng đầu cái bảng F với uh, điểm có được với hiệu số bàn thắng là 4-1 đấy và Bỉ cũng có một trận cái quân tưng bừng khi mà hủy diệt đội tuyển uh, Thụy Điển với uh, trận thắng 3-0 với trận thắng 3-0 nha anh em đó thì uh, à, Bỉ cũng có được 3 điểm và hiệu số bàn thắng là 3 đó xếp sau Áo do à, Nghi ít hơn một bàn thắng so với đội tuyển Áo đấy thì ở trận đấu này à, Australia cũng là cái đội mà mà uh, ra quân chậm nhất tại cái bảng đấu này đó coi như đây là trận đầu tiên nên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái uh, sơ đồ cũng như là đội hình ra sân của cái đội tuyển uh, Estonia nha đây cái đội hình được triệu tập nhé anh em thì anh em nhìn vào cái thằng Estonia này uh, có nhiều cầu thủ uh, được triệu tập gần như là là ở các câu lạc bộ ờ, đa số đa số là ở các câu lạc bộ không không quá nổi tiếng nha anh em đấy đặc biệt là có sự xuất hiện của trường hợp của uh, thủ môn uh, thủ môn của Arsenal này đó Canhen này đó cùng có hậu vệ của Tottenham là Bat uh, Batutki đấy còn lại thì những cầu thủ còn lại đều thi đấu tại châu Âu nhưng ở các câu lạc bộ mà không quá nổi tiếng nha anh em đó thì tiến cũng sẽ cho anh em xem sơ qua về cái đội hình được triệu tập thôi đấy thì tiếp theo đây à, anh em phải xem qua trước đầu tiên là về cái phong độ của thằng áo đấy thì anh em có thể thấy là thằng áo bước vào cái giải đấu mà UEFA Nation League với cái phong độ phải nói là cực kỳ tệ khi mà chỉ có một trận thắng 3-0 ở trận lượt đi trước uh, ờ, Cotatia còn lại là đều nhận thất bại trước mọi thủ đó như là một hai trước Đan Mạch này rồi à, không hai trước Đan Mạch ở trận lượt về luôn nè lượt đi lượt về thua hết đó và ở trận à, lượt đi thì à, tại Nation Cup thì Áo có chặn hòa một điều trước Pháp như trên sân nhà và quay lại lượt về thì Áo phải nhận thất bại 0-2 đấy cũng như là áo có chiến thắng 3-0 trước Croatia và phải nhận 3-1 ở lượt về trên sân nhà của áo luôn đó thì cái phong độ này khá là tệ anh em một thắng một hòa và bốn thất bại nhưng cũng không thể trách cho cái thằng áo này vì các cái đội tuyển mà áo phải đối đầu đều rất là mạnh đó như pháp nè pháp thì à, cái sức mạnh của Pháp anh em cũng không thể bàn cãi rồi đúng không có Tatia cũng vậy đó có TA cùng với Pháp cùng với Đan Mạch đều là những cái đội bóng mạnh thôi đó nên chi những cái thất bại này cũng Áo cũng không quá đáng kể nha anh em đấy thì à, áo trước khi mà bước vào cái vòng loại Euro này cũng đã trải qua hai cái trận giao hữu đầu tiên là trận giao hữu trước Andorra và chiến thắng với tỷ số 1-0 đấy thứ hai là áo đã xuất sắc thắng trước Ý trên sân nhà với tỷ số 2-0 trong cái trận giao hữu vào cuối năm 2022 ờ, tháng 11 đấy một cái phong độ khá là tốt trong hai trận giao hữu này và mới đây nhất thì tại cái trận mở màn vòng loại Euro đó thì Áo đã có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước uh, Azerbaijan thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này đây đây anh em nhà cái chỉ đưa ra cái mã kèo chấp cho ở trận đấu này là áo chấp 1.75 trước cái thằng Azerbaijan thôi đó nhưng mà áo đã xuất sắc hủy diệt được Azerbaijan với tỷ số là 4-1 đấy cách biệt 3 bàn và anh em cũng đã hấp full cái mã kèo áo trong trận đấu này đấy và ở trận đấu này tiến cũng đã cho anh em mã kèo áo à, ở trên nhóm anh em nhớ không đấy những tiến cũng xin chúc mừng những anh em trên nhóm đã hấp được cái mã kèo áo ở trận đấu này nha đó thì à, à, tiến sẽ quay trở lại với cái à, phong độ cái phong độ trên sân nhà nha anh em thì trận đấu này áo sẽ được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón cái thằng à, đội khách Estonia thì trên sân nhà anh em thấy cái phong độ của áo ti ở giải nation club tiếng đã nói từ đầu rồi đó có phong độ không được tốt nhưng những đội bóng mà áo đều đụng phải đều là những cái đội bóng mạnh đó tấp đầu châu âu những đội tuyển hàng đầu châu âu ở ờ, và tiếp theo đó tiếp theo đó thì sự xuất sắc của áo cũng như cái sự tiến bộ của ờ, cái đội tuyển này đã có trận thắng hay không trước ờ, trước thềm mà bước vào vòng loại Euro trên sân nhà trước Ý này đó và mới đây nhất là 4-1 trên trước A A Azerbaijan trên sân nhà tại Euro còn về cái phong độ của đội khách phong độ của đất uh, Estonio à, thì Estonio hiện tại đang xếp thứ 19 uh, 109 FIFA đó xếp thứ hạng 109 trên bảng xếp hạng FIFA thì cái thằng uh, à, Estonio này đã có được tổng cộng là à, 5 chiến thắng 5 chiến thắng hai trận hòa và ba thất bại ở 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường nha anh em đó một cái phong độ cũng khá là tốt khá là tốt luôn nhưng anh em nhìn kỹ thì các cái đội bóng mà cái thằng Estonio này đụng phải đều là những cái đội bóng yếu thôi những cái đội bóng nằm ở mức uh, đội tuyển nằm ở mức tầm trung những đội tuyển yếu thôi nha anh em đấy thì cái sự uh, uh, như là anh em thấy này đó khi mà nó gặp cái thằng Estonia một đội tuyển rất là mạnh thì uh, Estonio đã phải nhận thất bại rất là đậm với tỷ số 0-5 đấy Ờ, trong khi đó thì thắng Monta một đội tuyển khá yếu với số 21 này rồi hòa với Albania hoặc là trận thắng 2-1 trước uh, Monta ở trận uh, ở giải này lúc và 4-0 trước San Marino thì những cái đội tuyển này đều là đội tuyển yếu rồi nha anh em đó xếp hạng ờ, thứ hạng cả 200 luôn 200 trên bảng xem FIFA luôn phải nói rất là yếu nên uh, Estonia nếu mà không thắng được những đội tuyển này thì thì uh, không có gì để để uh, thì không đủ cái trình độ để bước vào cái vòng Euro này đâu đúng không anh em đấy và tại cái giải uh, Betting Cup vào tháng 11 năm 22 thì cái thằng Estonia cũng đã có được một cái trận hòa 1-1 trước Latvia và một chiến thắng 2-0 trước Lithuania thì Lithuania là một đội bóng rất yếu là cái thằng này cũng vừa mới nhận trận thua 0-4 trước Bologna này đấy anh em đó và sự ờ, đáng khen đáng khen dành cho cái thằng Estonia này là khi mà bước vào cái vòng loại Euro đã trải qua ba cái trận đấu giao hữu vào đầu tháng 1 cũng như là là uh, cuối tháng 3 đó vào cái năm vừa gọi năm nay thì cái thằng Estonia này đã có được một trận hòa rất là xuất sắc trước cái thằng Iceland đó và thậm chí là thắng 1-0 trước Phần Lan luôn đấy và gần nhất vào tháng 3 ngày 24 là một thất bại trước Hungary thì trải qua ba cái trận trong thềm giao hữu này trước khi bước vào cái trận đấu ờ, vòng loại Euro thì ờ, cái thành tích của Estonio ờ, trước các cái đội bóng trước các đội tuyển mạnh hơn rất là nhiều thì đã mang về thành tích là một thắng một hòa và một thua thì rất đáng là khen ngợi cho cái thằng Estonio nha anh em đó tuy là ở mức giao hữu thôi nhưng mà cũng có một phần uh, rất là đáng khen cho Estonio đã kiên cường ở trong cái trận đấu này đó và đây chính là cái trận mở màn của Eterno và đối thủ mà Eterno phải đụng phải đó chính là đội tuyển Áo đó nên nếu như mà Antonio muốn đi xa hơn trong cái vòng loại Euro thì chắc chắn phải làm rất tốt trước đội tuyển Áo và ít nhất phải giành một điểm ở trong cái cuộc đối đầu này cho dù biết là là sẽ rất khó đối với Estonio đó và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đầu à hai hàng này hai hàng này trong quá khứ là chưa từng đối đầu với nhau nhé anh em hàng này chưa từng đối đầu với nhau nên chưa có lịch sử nha đó thì uh, ok à, anh em hãy xem qua tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra cùng tí nha đây thì hiện tại là ngày 26 nha anh em tí nhận định và tham khảo lên video cho anh em trận đấu này rất là sớm đó cho nên uh, uh, những cái mã kèo tiến đưa ra là tham khảo nha anh em đây trên trang hiện tại cũng có rất nhiều mã kèo ở các ngày khác nè thậm chí lên đến ngày 1 ngày 2 luôn nè đó chơi trên trang chủ động như vậy mới im đúng không anh em nó biết trước được nhiều mã kèo rồi thích mã nào vào mã đó nó không phải mà chơi bóng ngoài qua thòng qua cò để làm gì cả đấy thì anh em có thấy mã kèo hiện tại được chấp rất là cao đó được chấp rất là cao luôn đội tuyển áo được nhà cái đánh giá là với cái tư cách là đội chủ nhà cũng như là cái đội cửa trên đó và chấp cái đội tuyển Estonia với mức chấp đến hai hòa cả trận đó cùng với đó là chấp 1.75 nữa này còn mức tài xỉu ở trận đấu này là 2.75 cùng với ba hòa đó vì hiện tại anh em nhớ tiếng nhận định tham khảo trận đấu này cho anh em khá là sớm nên để để lấy được cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể tìm kiếm được cái trận đấu này để anh em tham khảo cho nên có nhiều mã kèo chưa có cũng như là mã kèo gốc hay kèo thẻ nè còn mã kèo gung rồi kèo hai đội ghi bàn nói chung rất nhiều mã kèo chưa có anh em nhưng hiện tại với những cái mã kèo này tiến vẫn đẩy lên và đưa ra những cái sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo đó thì với những mã kèo hiện tại đó mã kèo hiện tại cũng như những cái gì mà tiến đã phân tích và nhận định về trận đấu thì tiến lại ưu tiên ưu tiên cho anh em là nghiêng về với cái mã kèo là là uh, Estonia được chấp hai hòa cả trận đấy vì sao vì cái thằng Estonia đi tuy là một cái đội bóng ở cửa dưới nó rất là yếu khi mà đối đầu với áo nhưng mà áo cũng ờ, đang có một cái phong độ rất là xuất sắc và thăng hoa nhưng tại sao tiến lại bảo anh em là vào cái đội tuyển Estonia vì anh em thấy nè thằng Estonia này đang thi đấu rất là kiên cường đúng không anh em đang thi đấu rất là kiên cường và khi mà trải qua cái pho trải qua ba cái trận giao hữu phải nói là cực kỳ tốt đó cực kỳ tốt luôn thắng 1-0 trước Phần Lan đó rồi hòa 1-1 trước Ireland các đội tuyển rất mạnh và chỉ chịu thất bại trước Hungary với tỷ số tối thiểu là 1-0 thôi đó và cái thành tích sân khách anh em xem qua cái thằng thành tích mà sân khách của cái thằng Estonia này ngoài ra chặn thua giao hữu trước ờ, đương kim vô địch ờ, World Cup vừa rồi Argentina với số 05 thì Estonia đều đang có phong độ rất là tốt với ba chiến thắng một hòa đó và chỉ nhận một thất bại anh em trận này cũng là trận hòa trước Latvia nè và thua trên chấm penalty thôi đó thì chỉ nhận một thất bại trước thằng Hungary thôi một cái phong độ chỉ thua cách biệt một bàn thì không có lý do gì để anh em không tin tưởng và đầu tư vào cái thằng Estonia cả đấy nhưng anh em nên nhớ đây là những cái trận đấu sớm và tiếng chỉ đẩy lên cho anh em chủ yếu là để tham khảo thôi đấy chủ yếu là tham khảo thôi nhé anh em vì chưa có gì chắc chắn hết lỡ như thằng Estonia này những cái trụ cột của nó thì anh em biết đó đội tuyển nhỏ mà trụ cột chỉ có một hai thằng thôi nếu như mà những cái người đó mà không thể ra sân hoặc là bị chấn thương giữa trận hay sao sao ấy thì chắc chắn là là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cục diện trận đấu đó cho nên à, tốt nhất anh em cứ đợi à, uh, trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ khi mà có đội hình ra sân chính thức ấy lúc đó tiến sẽ đẩy riêng đẩy riêng các mã kèo chuẩn hơn ok cho anh em đẩy riêng các mã kèo chuẩn hơn đẩy lên trên nhóm cho anh em theo nhá những anh em nào mà đang thua tha sao bờ tại cái vòng loại World Cup vừa rồi vòng loại biệt vừa rồi ấy hoặc là muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến cùng kiếm cơm gạo cũng như là gỡ gạt ở các trận đấu sắp tới đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng cao Tiến Tiến sẽ giúp đỡ và đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như để nhận những mã kèo chuẩn nhất và tham khảo những cái gì mà mà à, anh em cùng nhận định chia sẻ trên cái nhóm về à, các kèo bóng được à, diễn ra đó nếu như hợp mã anh em vào đó anh em mà muốn đầu tư muốn đi xa hơn với tiến thì cứ liên hệ cho tiến nha tiến sẽ thêm vào nhóm và tiến nhắc lại là nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí nha anh em tiến sẽ không thu một đồng lọc lá một đồng phí nào từ anh em hết đó anh em nhớ nhá à, nhưng phải có hai cái điều kiện để vào nhóm của tiến à, tiếng đang bệnh nên à, nói chuyện hơi phần ho cho tiếng xin lỗi anh em nhé đấy thì à, tiến sẽ có hai cái điều kiện để đưa anh em vào nhóm thứ nhất là anh em phải chơi cùng trang với tiếng anh em phải chủ động cầm một cái trang như thế này này không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò trước báo bốn tiếng hay làm gì hết vừa bị mắc like mắc cỏ mà bị tụi nó chơi trên đầu anh em nữa bị ăn like ăn cỏ trên đầu nữa đó tiếng không thích anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em nhớ nhá thứ nhất anh em phải chơi cùng trang với tiếng như thế này đó có thể chủ động ra vào nhiều mã kèo có thể bán kèo luôn cũng được mua kèo bán kèo gì cũng được trên cái trang đó có thể vào đợi bóng lăn hoặc là khó vào kèo có thể đợi bóng lăn tầm 50 phút gì đó rồi đợi kèo hạ rồi đem vào lúc đó nó cũng ok hơn cái việc đó là việc chủ động anh em chơi trên trang đó rất là lợi đúng không đấy thứ hai thứ hai là anh em phải có một cái số 4 số 4 của anh em tối thiểu cũng phải từ 1 đến hai củ trở lên hai ba củ trở lên thì càng tốt ok cho anh em nhưng mà ít nhất cũng phải một củ trở lên đấy còn cầm vài trăm mà xin vào nhóm thì tốt nhất anh em nên nên né tiếng ra đừng có liên hệ để làm gì hết đó vì vài trăm nó không có mang lại được cái cái cái lợi nhuận gì cho anh em đâu anh em đừng có suy nghĩ mà cầm vài trăm vào là sẽ à, lấy được mã kèo rồi đánh bên ngoài rồi rồi rồi, rồi ăn lên được vài củ vài chục củ thì chuyện nó không bao giờ xảy ra đâu anh em vì những mã kèo mà tiếng cho anh em bắt buộc anh em phải chơi trên trang tại vì sao tại tại vì trên trang có những mã kèo tỷ số cũng như mã kèo gung đồ giữa chặn đấy tiến cho anh em một mã kèo đó tiến sẽ kêu anh em dần lại một mã kèo gung cũng như là mã kèo tỷ số đó để cho anh em chắc ăn hơn các cái mã kèo đó và không có xảy ra nhiều về cái chuyện thua tha cũng như lỗ, thua lỗ trong cái bộ môn mênh bóng này đấy ok cho anh em thì những anh em nào mà thật sự uh, thua tha sau bờ muốn gỡ gạt quan tâm đến tiến muốn cùng tiến đồng hành ở các chặng đường phía trước thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo hoặc telegram phía dưới góc màn hình trong cái video này đấy anh em nhớ nhá có số bóng mà hãy cổ chữ lên thứ hai chơi cùng trang với tiến và muốn chơi cùng dân với tiến à, phải có một cái số tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy ok thì đáp ứng yêu cầu thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ giúp đỡ và đưa anh em vào bờ à, và những anh em nào mà đã yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá đây cũng như là đăng ký theo dõi luôn cái kênh tiến sâu kèo này đó để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới trong uh, uh, các trận đấu rất là hay sắp tới nha anh em uh, và tiến cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe đó và à, luôn thắng trong các mã kèo mà anh em đã đầu tư à, và anh em cũng đừng quên là để lại một cái bình luận tỷ số cũng như à, dự đoán về về cái tỷ số chính xác nhất ở trong cái trận đấu này tiến sẽ tặng cho anh em nào mà bình luận nhanh nhất cũng như là chính xác nhất uh, à, 500k về cái à, tỷ số à, chính xác trong cái trận đấu này ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư